Hello hello, xin chào anh em à, trong à, mặt có mặt trong buổi sáng đầu tuần ngày hôm nay ạ. À. À, trong đầu tư chứng khoán thì chúng ta biết rằng là sự kiên nhẫn là một trong những tính quan trọng để giúp chúng ta có thể thành công, đặc biệt là trong những lúc mà thị trường mà chúng ta thấy rằng là chưa rõ xu hướng. À, chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà chúng ta đang tham gia về thị trường chứng khoán thì có ba cái yếu tố quan trọng để giúp chúng ta hiểu rõ là ngày sự quan nhận kiên nhẫn là quan trọng như nào thứ nhất là chúng ta cần phải gì ạ tìm hiểu xem là cái bản thân chúng ta con người chúng ta đang đang nhìn thấy điều gì chúng ta đang cảm nhận cái điều gì và chúng ta đang thấy điều gì trên thị trường những cái điều này là điều cực kỳ quan trọng để giúp chúng ta để giúp chúng ta hiểu rõ hơn là bản chất những cái thông tin đang tác động như thế nào đến thị trường ở trong thời, thời điểm hiện tại hiện tại thì chúng ta thấy có rất nhiều các thông tin rất là tích cực tiêu cực đan xen lẫn nhau cái quan trọng là chúng ta cần phải hiểu rõ và phân tích thông tin như nào đó là một chủ đề buổi sáng nay Dũng sẽ làm video khoảng độ 10 hơn 10 phút để các à, nói chuyện với quý vị các bạn à, nếu anh chị em đang có mặt thì có thể like cho Dũng một like đúng không ạ nếu anh chị em đang có mặt thì like cho Dũng một like like cho Dũng một like và chia sẻ video này à, để lan tỏa khi mà chúng ta có khoảng 100 người thì chúng ta ít nhất 100 người thì chúng ta bắt đầu à, livestream bắt đầu livestream cái chủ đề ngày hôm nay Hello, xin chào anh chị em, xin chào bạn Hữu Du, bạn Trần Tài, Duy Phương, Minh Đặng, Nguyễn Tất Công. Hello, xin cảm ơn ạ, Bạch Long, xin chào Đăng Hồ. Xin chào Trần Tài. Ok, xin cảm ơn tất cả anh chị em. Chúng ta sẽ gì ạ? Có khoảng uh, à, 15 phút để chúng ta bắt đầu chương trình của ngày hôm nay. À, Xin chào bạn Tân, Nguyễn à, Gia Như và tất cả anh chị em đang có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay. Nhà mình có nghe rõ nếu anh chị em nghe rõ có thể comment số 1 đúng không ạ? Nếu anh chị em nghe rõ thì comment số 1. Nghe rõ thì comment số 1. Ok, anh chị em đang nghe rõ thì comment số 1 ạ. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ qua điểm à, tin cái buổi sáng ngày hôm nay. À, à, thông thường thì buổi sáng có rất nhiều các thông tin khác nhau à, đặc biệt là thông tin về phép thông tin về tình hình kinh tế vĩ mô thông tin về bất động sản thông tin và nhiều thông tin khác nữa thế thì bây giờ chúng ta xem là đầu tiên là chúng ta sẽ nói về cái thông tin về à, lạm phát thế thì ở đây chúng ta thấy là à, cái việc mà có thể lạm phát của Mỹ thì rõ ràng là Fed khả năng tăng lãi suất tiếp tục tăng lãi suất trong à, à, tháng 7 tới và khi mà tiếp tục tăng lãi suất thì điều gì diễn ra nó sẽ có hai cái kỳ vọng kỳ vọng nếu trong trường hợp mà tăng lãi suất thì có thể thời điểm này có thể nhé có thể thời điểm này thì lãi suất có thể đạt đỉnh tức là đạt đỉnh thì đáy cổ phiếu nó sẽ là gì ạ cổ phiếu sẽ tạo đáy tuy nhiên thì cái điều này không thể ai có thể biết trước được bản thân các chuyên gia họ cũng không thể dự đoán được cái này bởi bởi vì cái này có rất nhiều biến khác nhau chẳng hạn như là chiến tranh chẳng hạn như dịch bệnh chẳng hạn như là giá dầu và rất nhiều yếu tố khác nữa nên cái việc mà gì ạ đưa ra đưa ra các dự báo chỉ là đưa ra dự báo thôi còn mọi thứ thì chúng ta cần phải quan tâm đến thị trường nó phản ứng ra sao khi mà chúng ta phân tích kỹ thuật đặc biệt là phân tích kỹ thuật VSA thì mọi thứ nó phản ánh rất là kỹ <coughs> và rất là rõ bởi lý do tại sao à, tất cả các nhà đầu tư tạo lập nhà đầu tạo lập tất cả những đầu tư tổ chức tất cả những nhà đầu tư lớn họ đã có những công cụ họ đã có chuyên gia hàng đầu họ đã nghiên cứu nhiều năm đặc biệt là họ đã hiểu rõ thị trường trong rất nhiều năm qua nên chính vì vậy thì việc phản ứng với những thông tin bao giờ cái phản ứng của thị trường bao phản ứng trước nên chính vì vậy thì bao giờ chúng ta cũng cần phải xem là thực tế thông tin nó đang diễn ra thì thị trường phản ứng như thế nào có một cái điều này chúng ta sẽ có thể bị mắc một cái lỗi mà các bạn có thể không biết được thông thường thì những trước những thông tin xấu thì bao giờ thị trường nó có những đợt hồi phục nhẹ trước khi nó giảm mạnh nên các bạn cần lưu ý ạ các bạn có thể comment trước những cái thông tin xấu thì thị trường có nhiều khả năng sẽ hồi phục nhẹ và trước khi bị chúng ta bị cuốn vào và bị bán tháo bị bán tháo đấy là một trong những lý do chúng ta cần phải tỉnh giác tại vì phần lớn chúng ta không hiểu rõ ràng là quá trình tích lũy quá trình phân phối hoặc là trong một xu hướng đi giảm xuống quá trình phân phối nó diễn ra như nào mục đích của quá trình phân phối đặc biệt là trong chu kỳ giảm đó là gì ạ theo các bạn nếu thị trường ở trên đỉnh người ta tiếp tục phân phối nhưng tuy nhiên xuống đáy thì nó có những đợt phân phối và bán tháo mạnh hơn cái mục đích của cái điều này, mục đích của cái những cái đợt phân phối bán tháo mạnh này đó là những quá trình rũ bỏ đến các nhà đầu tư cuối cùng những nhà đầu tư mà chúng ta gọi là đầu tư dài hạn đầu tư giá trị những nhà đầu tư mà chúng ta gọi là tiếp tục cố hữu là mua để đấy trong nhiều năm không thể chịu đựng được phải bán ra bị khoản lỗ quá nhiều thì nhiều khả năng thị trường bắt đầu tạo đáy đây là một trong những kỳ quan trọng thông thường thì tất cả những cái thông tin tất cả những cái thông tin mà trên thị trường nó phản ánh không đúng bởi vì những cái thông tin đấy nó phục vụ lợi ích của nhà tạo lập nó phục vụ lợi ích của nhà đầu tư lớn nó không phục vụ lợi ích của nhà đầu tư cá nhân bao anh chị em biết rằng là phần lớn các thông tin nó phục vụ lợi ích của nhà tạo lập chứ không phải phục vụ lợi ích của nhà đầu tư cá nhân nên chính vì vậy khi mà chúng ta phản ứng thông tin thì chúng ta cần phải đầu tiên chúng mình nhìn thấy điều gì khi chúng ta nhìn thấy các thông tin như vậy thì cái điều đầu tiên chúng ta xem nó nó phản ứng ra sao những cái phản ứng này có thể là những thông tin nếu mà thông tin tiếp tục tiêu cực tiêu cực và tiêu cực mà thị trường nó không giảm thì chúng ta hiểu đơn giản là thị trường nó có thể tạo ra đáy bởi vì những thông tin tiêu cực nó tiếp tục đưa ra và quá trình nó diễn ra không như những cái thông tin như vậy thì đấy chúng ta gọi là thông tin nó phản ứng ngược tuy nhiên chúng ta cũng thấy là các thông tin tích cực khi các thông tin tích cực đưa ra thị trường phần lớn là khi nó chưa kết thúc chu kỳ tức là chúng ta khi nó chưa kết thúc kết thúc chu kỳ thì cổ phiếu nó vẫn còn rất nhiều lượng cung treo lơ lửng và chính vì vậy điều quan trọng nhất là cần phải kéo lên với một khối lượng nhỏ để giúp cho một ai đó đeo bám trước khi có thể tạo ra quá trình bán tháo mạnh hơn thậm chí là họ có thể bắt đáy để tạo ra một lượng cổ phiếu nhất định trước khi kéo lên đến một vị trí nào đó chúng ta gọi là lướt sóng quá trình lướt sóng này mục đích để dành tiền rũ nhà đầu tư cá nhân rũ nhà đầu tư nhỏ lẻ và đấy chính là lý do phần lớn chúng ta không hiểu chúng ta lướt sóng trong một cái đoạn mà chúng ta gọi là sóng ngắn hoặc là những cái sóng hồi ghi phần lớn phần lớn số đông 98 bị thua lỗ trong giai đoạn này nếu chúng ta không hiểu rõ về quy luật đó nếu chúng ta đầu tư chứng khoán đầu tư chứng khoán là một phong cách sống đầu tư chứng khoán để chúng ta thể hiện chính bản thân chúng ta là con người chúng ta nếu trong đầu tư chứng khoán chúng ta phản ứng con người như nào chúng ta chúng ta đưa ra cảm xúc chúng ta đa hành động như nào đó chính là con người chúng ta nên chỉ cần đơn giản thôi bạn hành động như nào bạn cảm xúc như nào bạn đưa ra quyết định như nào bạn phản ứng như nào đó chính là con người của mỗi chúng ta và chính vì này chúng ta có thể phản ánh về các mối quan hệ xung quanh như vợ như chồng các mối quan hệ khác nên nếu chúng ta muốn là nhà đầu tư chứng khoán thành công nếu chúng ta muốn đầu tư chứng khoán là một phong cách sống của chúng ta thì hãy gì ạ kiên nhẫn kiên nhẫn là một trong đức tính để giúp chúng ta kiên nhẫn để đợi chờ đến khi cổ thị trường tạo đáy kiên nhẫn đợi chờ để khi mà cổ phiếu hết chu kỳ kiên nhẫn để cho cổ phiếu đạt được những cái quá trình tích lũy trước khi đi lên kiên nhẫn để gì ạ giúp chúng ta có thời gian thảnh thơi quan sát thị trường giúp chúng ta gì ạ có năng lượng giúp chúng ta hiểu rõ rằng là nếu đầu tư trong giai đoạn thị trường đi xuống chúng ta có thể mất nhiều tiền mất tiền bạc mất sức khỏe mất mối quan hệ và đặc biệt là mất niềm tin nếu các bạn mất niềm tin trong đầu tư chứng khoán thì đây chính là cái mất lớn nhất nhiều nhà đầu tư sau khi tham gia thị trường vào những cái thời điểm mà tích cực thì họ kiếm được khoản lợi nhuận rất là lớn và họ tin rằng họ có thể trở thành những nhà đầu tư bậc thầy họ tin rằng là họ giỏi hơn các nhà đầu tư khác họ tin rằng họ có thể trở thành những thiên tài đầu tư chứng khoán họ tin rằng họ có thể là những ông trời bởi vì họ đầu tư cảm thấy dễ dàng cảm thấy giả đơn giản khi họ tin như vậy họ chẳng biết được quy luật vận động thị trường ra sao họ chẳng biết là các cổ phiếu nó vận động như nào họ chỉ biết họ mua là thắng họ nghe mách nước họ nghe bản thân họ bách bảo những cái niềm tin đó nó chỉ đến một giai đoạn nhất định tuy nhiên điều gì đến nó sẽ đến tâm ở đâu thì tiền đó khi bạn có bạn có tầm thì tiền các bạn sẽ có nếu bạn đầu tư thành công bạn nhà đầu tư lão luyện bạn chỉ cần mang kiến thức của bạn bạn chia sẻ cho ai đó bạn mang kiến thức của bạn bạn giúp ai đó thì bạn đã là người thành công cổ thì bạn chắc chắn sẽ là những người nhà đầu tư thành công tuy nhiên thì gì ạ à, tất cả cái điều này nó phải dựa trên cái sự trải nghiệm hơn 14 năm kinh nghiệm trong đầu tư chứng khoán các bạn có thể xem lại tất cả những video những cái video như này là những vừa truyền cho bạn những cảm hứng để các bạn có thể giúp các bạn tiến lên về phía trước giúp các bạn bảo toàn vốn giúp các bạn đưa ra những quyết định tuyệt vời nhất đó chính là sự kiên nhẫn kiên nhẫn giúp chúng ta gì ạ à, mạnh mẽ hơn giúp chúng ta thành công hơn giúp chúng ta là trở thành những con người có thể có những phong cách đầu tư tuyệt vời hơn kiên nhẫn giúp chúng ta gì ạ à, trở thành những nhà đầu tư chứng khoán lão luyện trở thành những nhà đầu tư chứng khoán kiệt xuất và kiên nhẫn nó là một trong những tính quan trọng nhất để trở thành thiên tài đầu tư chứng khoán nếu bạn không kiên nhẫn thì điều gì sẽ diễn đến với chúng ta nếu bạn không kiên nhẫn thì điều gì có thể mang lại cho bạn đó chính là thất bại một điều thất bại chắc chắn nó đến với bạn nếu chúng ta không kiên nhẫn nếu các bạn là người đầu tư thành công thì đầu tiên chúng ta cần phải trang bị cho mình đó là kiến thức sự phát triển bản thân kỷ luật chiến lược là hai cái phần mà chúng ta cần phải quan trọng nhất khi các bạn có kỷ luật khi bạn có chiến lược kỷ luật cộng chiến lược thì đó chính là thiên tài đầu tư chứng khoán có một cái điều quan trọng có rất nhiều nhà đầu tư học rất nhiều kiến thức rất giỏi về kiến thức nhưng tuy nhiên khi hành động họ làm ngược lại những gì họ được học vậy điều gì diễn ra nếu chúng ta làm ngược lại những gì chúng ta được học điều gì diễn ra nếu chúng ta không kỷ luật điều gì diễn ra nếu chúng ta đầu tư theo cảm xúc vậy những cảm xúc nó đến từ đâu những cảm xúc nó đến từ sự mất mát sự, thua lỗ từ gì ạ cảm hứng tức thời của bạn nếu bạn tiếp tục bị thua lỗ nếu các bạn tiếp tục bị mất mát thì cái cảm xúc này nó tiếp tục được dâng lên cái cảm xúc này nó tiếp tục đi vào dấu ấn tiềm thức và đây chính là những ký ức mà nó tiếp tục nằm sâu trong tâm trí của mỗi chúng ta vậy điều gì diễn ra hãy thay đổi thay đổi ngay lúc này hãy kiên nhẫn ngay lúc này hãy thay đổi chính con người chúng ta bởi vì chúng ta là những con người tuyệt vời nếu các bạn hiểu rõ rằng là à, thực sự đầu tư là gì ạ à? đầu tư chính là những chiến lược để giúp chúng ta thành công nếu bạn hiểu rõ về chiến lược đầu tư bạn hiểu rõ là các quy luật thị trường nếu bạn có những cái kế hoạch kế hoạch kế hoạch cộng với những cái kỷ luật thì đây chính là bí quyết để giúp cho bạn trở thành những nhà đầu tư chứng khoán lưỡng luyện. nếu các bạn muốn đầu tư thanh khoán thành công khi chúng ta đọc thông tin chúng ta hiểu đơn giản thông tin viết ra để cho các nhà đầu tư tạo lập thông tin viết ra để cho các nhà đầu tư đầu tư lớn khi thị trường bắt đầu lên đến đỉnh thông tin đưa ra rất là nhiều những cái thông tin này phần lớn là các doanh nghiệp đã đưa ra để kéo cổ phiếu mình lên phần lớn là các doanh nghiệp đưa ra để tạo ra những cái cú, cú chạy nước rút và phần lớn những cái cổ phiếu đạt lợi nhuận cao nhất thì đó chính là đỉnh thị trường ngược lại khi mà thông tin đưa ra nếu mà thông tin tiêu cực thì phần lớn lúc đó là những thông tin để giúp cho cổ phiếu giảm mạnh hơn để giúp cho cổ phiếu bị bán tháo và khiến cho nhà đầu tư bị bán hết ra cổ phiếu đây là cơ hội tuyệt vời để cho nhà đầu tư lớn họ thu gom lại vậy những cái đợt bán tháo những thông tin nữa ra chúng ta cần phải có sự kiểm chứng cũng như là chúng ta cần phải hiểu rõ được những cái quy luật của thị trường vậy VSA là một trong những phần quan trọng để giúp chúng ta thành công hơn Bao nhiêu bạn đã có tài liệu VSA có thể comment số 1 đúng không ạ? Nếu các bạn đã có tài liệu VSA rồi, nếu các bạn đã học được những cái điều gì trong VSA mà Dũng chia sẻ trong cái tài liệu như vậy, bạn comment số 2. Nếu bạn đã thấy rằng là những cái tài liệu đó đã giúp ích cho bạn và bạn đã biết được ứng dụng của nó thì comment số 3. Và nếu bạn đã thấy là video hoặc những tài liệu VSA của Dũng chia sẻ cho các bạn mà thực sự tuyệt vời thì các bạn gì ạ? hãy chia sẻ cho những người bạn của bạn là hãy gì ạ? like và đường like bên dưới hoặc là gì ạ vào page của Quang Dũng DVD Quang Dũng DVD là các bạn có thể chia sẻ page dưới đó để các bạn có thể nhận được gì ạ nhận được tài liệu mà Dũng chia sẻ Bây hỏi câu hỏi là bao nhiêu bạn đã nhận được rồi ạ? Nếu phần lớn các bạn đã nhận được rồi, một số bạn chưa nhận được thì chúng ta quay trở lại tìm lại. Tại vì không thể nào nếu mà tất cả chúng ta nhận được mà mình không nhận được, hãy bạn nào chưa nhận được thì hãy quay trở lại page của Quang Dũng DVD. Đây là page của Quang Dũng DVD. Các bạn có thể vào cái đường pet này tại vì đây là số lượng các bạn rất là nhiều nên Dũng chia sẻ trên cái pet này để giúp các bạn nhận tài liệu một cách tự động và buổi sáng đầu tuần Dũng à, chúc các bạn có những quyết định thành công Dũng chúc các bạn có đưa ra được những quyết định để các bạn có thể bình an giúp cho bạn có thể kiên nhẫn kiên trì bởi vì nếu các bạn hiểu rõ về VSA và giai đoạn này là giai đoạn gì trong viết A các bạn có thể chia sẻ các bạn có thể comment ở phần dưới ô chat để giúp cho gì ạ chúng ta thành công hơn còn nếu bạn đang đang bắt đầu đầu tư hoặc chưa bắt đầu đầu tư hoặc là muốn tìm hiểu đầu tư thì Dũng có một chương trình bí mật đầu tư chứng khoán các bạn có thể đăng ký vào khóa học bí mật đầu tư chứng khoán bởi vì chương trình này chương trình tuyệt vời nó sẽ giúp cho bạn làm sao để quản trị cảm xúc nó giúp cho các bạn hiểu rõ được rằng là làm thế nào để kỷ luật nó giúp cho các bạn làm thế nào để gì ạ chúng ta có thể đưa ra những kiến thức để, để nắm rõ được quy trình các nguyên lý vận động của thị trường về cơ bản về phân tích kỹ thuật đặc biệt là bio bốn cái yếu tố để giúp cho các nhà đầu tư chịu gì trở thành những nhà đầu tư uh, chuyên nghiệp lão luyện trong tương lai một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và bạn và chúc các bạn có một tuần làm việc thành công xin cảm ơn